thì giống như anh em đăng ký trang anh em có thể chơi được những má kèo mà nó lợi thế cho tất cả anh em hơn giống như một cái kèo nào đang chấp một trái đi anh em có thể cái chơi trang thì anh em có thể gồng kèo anh em có thể chờ kèo tuột xuống 0,75 hoặc 0.5 thì anh em có thể vào kèo thì anh em có thể ăn được uh, trọn giống như thằng um, kèo trên nó ăn một không thì anh em có thể uh, vào kèo trên nhưng mà anh em ăn trọn còn anh em uh, quýnh qua thầu qua cò thì anh em có thể uh,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 thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm một cái um, giải hạng nhất Anh nữa nha đó là cái giải của um, trận của Watford và Birmingham nha anh em gặp nhau vào lúc 2 giờ 45 ngày uh, à, 15 tháng 3 thì hiện tại trên bảng xếp hạng à, hạng nhất Anh thì à, hàng Watford đang đứng vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng và có 51 điểm sau 36 vòng đấu À, còn trong khi đó Birmingham thì đang có 42 điểm sau 36 vòng đấu và đang đứng vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng nha anh em. Thì à, trận này à, Watford được chơi trên sân nhà và Watford được đánh giá là cao hơn cái đội Birmingham. Thì cái trận này à, nếu mà Watford thắng thì Watford sẽ vươn lên cái vị trí thứ uh, 9 trên bảng xếp hạng nha anh em. Vươn lên hai bậc thì Watford sẽ vươn lên cái vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng nếu mà muốn ờ, vào đấu được ờ, lên ngoại hạng Anh để chơi được ờ, thì Watford sẽ cần thắng nhiều trận hơn nữa hiện tại cũng đã dòng thứ 36 rồi anh em đây đây là cái thành tích gần nhất của hai đội thì hiện tại anh em cũng thấy ừ, Watford trong những trận gần nhất thì Watford chỉ thắng được hai trận và để hòa tới 5 trận và để thua 3 trận thì cái phong độ của Watford trong những trận gần đây đang rất là không tốt nha anh em. Còn bên phía um, thằng Birmingham thì anh em cũng thấy trong 10 trận gần nhất thì Birmingham chỉ thắng được 3 trận và để thua tới 5 uh, trận và để hòa hai trận thì cái phong độ hai thằng này cũng đang ngang tầm với nhau. Mà còn cái thành tích chơi trên sân nhà của Watford thì anh em cũng thấy Watford chơi trên sân nhà chỉ toàn thắng và hòa chứ chưa để thua trận nào trên sân nhà của mình luôn nha anh em thì cái phong độ chơi trên sân nhà của thằng uh, West Ham của à, Watford cũng đang rất là tốt nha anh em. Còn bên phía à, Birmingham thì anh em cũng thấy Birmingham chơi trên sân khách thì cái phong độ chơi trên sân khách chỉ thắng được đúng một trận và để hòa hai trận và để thua hai trận thì anh em thấy cái phong độ chơi trên sân khách của ờ, Birmingham đang rất là không tốt và thằng Watford này ờ, được cái chơi trên sân nhà rất là chì rất là tốt nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần lịch sử của hai thằng này nó gặp nhau ờ, trên mọi đấu trường thì anh em thấy thằng Watford gặp trong 4 lần gặp Birmingham thì Watford đã toàn thắng hết 3 lần và à, thắng với cách biệt từ một bàn đến ba bàn nha anh em thì cái trận này anh em cũng có thể nằm Watford được nha thì hiện tại mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên chưa có một cái đội hình dự kiến ra sân thì mình sẽ đi tiến vào cái phần tỷ lệ kèo trong cái trận này luôn nha thì kèo nhà cái đưa ra trong cái trận này là như đây đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này là Watford đang chấp với cái mã kèo là 0.5 lượt lợi thế sân nhà chấp với mã kèo 0.5 và tài xỉu thì 2.5 thì cái trận này anh em cứ vào cái đội chủ nhà Watford chấp với mã kèo là 0.5 cho mình và tài xỉu 2.5 thì anh em có thể vào cái mã kèo tài được nha thì tại sao mình khuyên tất cả anh em nên nằm cái ờ, đội chủ nhà chấp mã kèo 0.5 thì anh em xem những cái cái lịch sử của hai thằng này gặp nhau trên những trận gần nhất thì trong bốn trận gần nhất à, Watford gặp à, Birmingham thì trong những trận gần nhất thì Watford đã thắng hết 3 trận trong 4 trận đối đầu gần nhất nha anh em thì đã thắng hết 3 trận rồi thì cái phong độ à, Watford chơi trên sân nhà thì anh em cũng thấy à, trận Watford chơi trên sân nhà Watford à, đã thắng với cái tỷ số là 3-0 thì anh em cứ nằm vào cái mã kèo Watford chấp với 0,5 và anh em nằm thêm cái mã kèo tài cho mình nữa nha thì đó là cái phần nhận định của mình về cái trận giữa Watford và Birmingham thì anh em nào mà đã, đã chơi nhiều trận ở ngoài ờ, giải hạng nhất Anh rồi thì anh em cũng biết thằng Watford này đang đá rất tốt mới vừa tụt hạng hình như là mùa rồi hay gì anh mới tụt hạng mùa rồi ha mùa trước gì đó là mới vừa tụt hạng xuống đá hạng nhất Anh thôi lúc trước là Watford đang đá trên ngoại hạng Anh nha thì uh, Watford đang có cái phong độ dần lấy là cái phong độ để um, có thể là mùa sau nữa mùa sau nữa thì Watford sẽ có thể lên ngoại hạng Anh đấu lại nha nè thì đó anh em có thể nằm cái mã kèo đội chủ nhà chấp 0.5 và tài tài 2.5 cho mình nha thì đó là cái phần nhận định của mình về cái trận giữa Watford và Birmingham thì anh em nào đang xem nếu mà anh em à, trùng ý kiến với mình thì anh em có thể nằm theo cái những mã kèo mà mình đưa ra cho tất cả anh em còn anh em nào mà không tin tưởng mình thì anh em có thể đánh nghịch lại những mã kèo mà mình đưa ra cho tất cả anh em thì mình không ép anh em phải đánh theo mình